nam mô a di đà di đà phật a di Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà